má nghĩ sao mà người ta <laughs> nhau mà người ta mua bao cao su chi trời xài bao cao su chi không biết lý do để xài mẹ bong bóng đi trời ơi nó tốn đâu nhiêu tiền đâu bao su nó tốn năm sáu ngàn của ta rồi. À. tao không biết ở trong đầu mày đang suy nghĩ cái quái quỷ gì nữa thiệt luôn tại sao mày nghĩ là nghĩ là tại sao là bao cao su á khả năng nó phải dai bong bóng rồi ờ. nếu mà nếu mà không được tao mày ra một cái cá cược đi ok chơi chơi, chơi. thử nghiệm coi nào dai hơn nào nè không đưa này đủ ngán ai đâu trời thích thì chơi với thôi thì này chơi không chơi vậy lộn cái bàn nói giờ anh em chơi có tiền bạc nhau đâu muốn chơi tiền đúng không tiền cái gì tiền cái gì mày nói cá mà mày nói cá thì tiền cái gì mày nè tiền mày muốn tiền cái gì tiền cái gì hả ờ. muốn nữa không mày muốn tiền cái gì hả được ok ok ok ok cái mày bẩn tẩu mày chạy mày có tiền ha <laughs> mở hòm là có oh. mày chạy mày có tiền ha đây nè đây nè mày tưởng mày giàu mày có wow. quá xe tao đây nè chơi với mày cái xe luôn wow nay mày chơi lớn như người ta ờ à. nãy chính chủ không đó giờ nè thế lại chơi nè tao sẽ lấy một cái bao cao su với một cái bong bóng tao bơm lên cái đầu bể trước giờ mày là bao cao su được chưa ok tao là bong bóng ok ok thằng nào thắng thẳng gom hết đây nha yeah yeah yeah yeah yeah có điều kiện phụ được không phụ gì thằng này mà thua nước bao cao su Thôi bỏ đi bỏ đi không được <laughs> ok ok đây tao đang nói đùa đây tao đang nói đùa đi rồi ok chơi đi Ok, xin chào tất cả các bạn đến với kênh youtube của Miu Seven nha Trên này của mình à, có rất nhiều là bong bóng đủ các loại màu sắc luôn này các bạn ơi Và ống hơi nè, van hơi nè, mình đã chuẩn bị đầy đủ đây rồi ha Sắp sửa cho một cuộc thi sắp tới nè Cuộc thi ăn tiền lấy liền luôn nha Rồi, giờ bắt đầu bây giờ mình sẽ nối các ống hơi Đó, cái này mình sẽ nối À, à không phải, à, nối lộn nè Đầu tiên cái này mình sẽ nối với cái này nè Nha Đúng không? rồi á, nối với cái ống bơm này rồi giờ dạ, cái này mình nối với cái à, ngã, ngã ba đường Đúng rồi đây rồi ngã ba đường ngã ba đường tinh đó dạ, nối hai bên giờ giờ mình sẽ có dây thun ha có dây thun à các bạn ơi một thứ nữa rất là tế nhị rất bí mật mà mình giấu nãy giờ không dám đưa ra mình bật bật mí cho các bạn là mình phải bịt tới bốn cái khẩu trang để mình đi mua nha đây tên tên tên tên chính xác đó là tên tên tên tên sau tên tên tên xin gom các bạn ơi rồi mà đi rồi bây giờ à. rồi cái này cho mình mình thử một cái thôi lấy cái đó là chi ông nội về thổi bây giờ bạn sẽ cột bên bong bóng mình phải cột mặc dù bạn là vụ bạn là là ghê quá đi trơn quá cường ơi <laughs> cường ơi trời ơi <laughs> trời ơi kìa trời đó mình đã lấy tiền mấy bạn thấy mấy hình ảnh nó nhạy cảm không mấy bạn nó nhạy cảm quá lấy tiền là phải chịu dơ đúng không mấy bạn là tuốt ra hết cỡ luôn dài tới đây dài tới đây gì dữ rồi à? Lô này bao nhiêu xăng? mày ăn khoai lang ăn gì dữ <laughs> tao thì chắc tới nữa thôi rồi ok đi vô đi lẹ đi tiền tươi tiền tươi lấy tiền là phải nhanh gọn lẹ bên này là bóng bóng nè bên này là ba con sâu nè để phụ bạn cho nè lấy băng keo hai mặt là ngon hơn các bạn bill xe bình ơi băng keo hai mặt nó tụt thôi ờ, bạn bạn bill xe bình gọt đi rồi. ừ. hai mình chỉ còn thiếu dầu ăn thôi đó cường ơi cường <laughs> đó dầu ăn có sẵn trong đây mà trong đây có dầu ăn mà nhớt hay là gì á <laughs> đây nó lấy đồ thiệt nó làm cho rồi ok đây là lấy nhớt thiệt nó làm tôi nghĩ cái cách cho power á nhớt nhớt thiệt luôn á không phải là nhớt nhân tạo nhớt xe <laughs> nhớt trong người á ở đâu ra nhớt trong người bạn biết ở đâu lấy lít nhiều chỉ tôi đi lấy coi rồi tới lượt con bóng lựa cọ à, cái con bóng nào mà nó không bị lủng á màu tím xui lắm bạn ơi mình chơi mình thích mình mình lựa đây mình lựa màu hồng cho nó hy vọng rồi nè hay màu xanh hy vọng rồi nè đúng không à, xanh hy vọng đi màu tím hết tím liệm quá nó lủng rồi thấy không bạn ơi điểm màu xanh này trời ơi mình mua cái tấn mà lo gì clip đầu tư cả nửa tỷ mà nè cậu đi chà chà gây cấn quá ta chưa biết ai mất tiền đây nè các bạn thông cảm nha tại vì à, là ở ngoài đường lộ á cho nên xe hơi chạy có tiếng ồn xíu là đúng ra phải đưa vô khách sạn làm mới đúng tôi tính rủ vô khách sạn làm mà nó không chịu <laughs> quá tốn lít dầu ăn Ê, bắt ra giùm tôi đâu vậy gì dính nùi vậy thắt đi thắt đi thắt đi rồi luôn rồi chưa thêm vòng nữa đi để hơi đang bơm nó tuột rồi bây giờ bạn giữ tôi bơm hay tôi giữ bạn bơm bạn thích bạn chọn đó là bạn bơm hay tôi giữ cho mỗi cần giữ hai cái đầu nó không tuột đâu rồi nha quý vị ờ, coi nha cuộc chiến ờ, giữa hai đội một đội là bao cao su và một đội là bóng bóng nha yeah. bạn bên nào nói lại bạn bên nào rồi Mình là bóng bóng rồi rồi sao bên đây nó lên dữ người ta tôi nghĩ là do định luật của vật lý là do cái giờ hơi dài quá dẫn tới là bao cao su mỏng thì nó thổi lên được còn tới cái bong bóng dày quá là không được bạn ơi vậy là chuyến này chắc tôi lấy tiền của bạn quá à. <laughs> lên to lên nào to lên nào bạn đội bao cao su mà bạn mất tiền mới đúng chứ vậy hả <laughs> rồi rồi rồi chết tôi rồi rồi rồi dần dần rồi rồi wow mẹ nó mỏi tay quá <laughs> chất bỏ xuống đất bơm luôn bạn kiếm tiền bạn vậy bạn ơi má lấy được uh, ờ, 10 triệu của bạn chảy rồi khó quá <laughs> cái này không lên rồi có kỳ vậy hiểu sinh lý gì vậy rồi rồi rồi rồi chanh chanh luôn <laughs> rồi rồi rồi ờ tới bạn dịnh tôi bơm nè tôi bơm rút cái là lá cò nó nổ luôn nè rồi đưa đây tôi dịnh tôi nghĩ tới đây biết ai thắng ai thua rồi đó bạn ơi thôi các bạn dịnh đi tôi rút cho bạn cái nữa nè khỏi dịnh để vậy là được rồi bạn dịnh với tôi bơm phần hai nó nổ tét mặt luôn á Trời ơi, chanh chanh luôn, không có nổ Quá dài bạn ơi, đúng là dài thiệt Đưa xa <laughs> ra, đưa vô mặt tôi vậy bạn Chết là chết chung Well, well, well tiền đâu hả tiền đâu hả tiền đâu hả vậy là cuối cùng mình đã tập rồi bạn ơi <laughs> ăn tiền rồi mấy bạn ơi ăn tiền rồi để để để trời ơi quá trời quá đất này ăn tiền rồi một nhỏ luôn trời ơi xong rồi mẹ thấy gì chưa ăn tiền rồi ăn tiền rồi về nha bye bye nha vậy là cuối cùng mình đã tập rồi bạn ơi chơi luôn cái trái này luôn đi chơi luôn trái này cho nổ luôn đi sẵn lấy tiền trái kia cái kia cái này là giao lưu còn cái kia là ăn tiền nó không tôi nói ngã ba nó không lên đúng rồi thật sự là do các bạn biết sao không cái hơi dài quá cho nên cái kia thì mỏng á chỉ là hơi bơm một bên thôi còn chia ba bên thì nó không chịu ờ, nó không có đủ hơi tôi nghĩ là vậy đúng rồi thằng kia nó không lên nó cho mày nổ luôn đền bù những gì ta đã mất phải đi bể đi sao lâu bể quá vậy bể đi quá nổi như pháo luôn vậy là cuối cùng đã nổ rồi các bạn ơi ok giờ cuộc chiến này đã tôi vừa mất tiền và tôi vừa mất sức mày mai là nhân vật chính ở đây mày nói hoài à ok các bạn vậy là cuộc chiến của tụi mình là biết rõ ai thắng ai thua ha <laughs> ai là người lấy tiền và người mất tiền ha là hiện tại là tôi có xe này có tiền và tôi thêm được một giỏ tiền nữa là chuyến này là tôi giàu luôn rồi ok và video của mình xin được kết thúc tại đây à, nếu các bạn thấy hay thì hãy like subscribe chia sẻ cho anh chúng tôi nha bye các bạn các à, bạn trong các video sau bye bye